Kỳ Lăng chào mừng tất cả quý khách quay trở lại đến với Kỳ Lăng Luxury Và hôm nay tiếp tục chủ đề giới thiệu về à, vải Luxury cao cấp đặc biệt của Kỳ Lăng Luxury Ở clip trước thì Kỳ Lăng đã review chi tiết, giới thiệu chi tiết về sắp vải mà Kỳ Lăng đã rất mất nhiều thời gian và vất vả để mình từ lúc đặt hàng ý tưởng đến đặt hàng và đến nhận được à, sắp vải hoàn thiện có theo chữ kỳ lân luxury bằng à, chỉ vàng thì ngày hôm nay clip này kỳ lân đem gửi đến tất cả quý khách à, thành phẩm mà kỳ lân đã may đó chính là áo vest quần này không phải là quần đùi mà cũng không phải là quần dài nó là quần lỡ đó. thì bình thường quần đùi tới đây quần dài tới đây thì kỳ lân um, thiết kế quần lửa này để tạo phong cách riêng của mình và một cái quần dài kèm theo là một cái áo ghi lê nữa nhưng mà áo ghi lê thì chưa hoàn thiện xong thì cái gì hoàn thiện trước chị Lan sẽ review trước thì đây là cái quần mà Kỳ Lăng muốn tạo một cái phong cách riêng nữa thay vì quần dài đã có rồi thì Kỳ Lăng muốn tạo quần này là lỡ sau khi mà thử vào bộ đồ mình đã may đã may cho chính bản thân mình <clears throat> từ cái quần này là cái quần lỡ thì à, lát nữa kỳ lân sẽ thay cái quần dài vô bởi vì kỳ lân thích quần lỡ này và kỳ lân muốn làm thêm một cái quần lỡ để mà kỳ lân bận với những cái áo sơ mi à, để mà kỳ lân đi cho nó thoải mái à, lúc đi dạo phố hoặc là những lúc đi cà phê những lúc đi à, đi du lịch còn về trong làm việc thì mình sẽ bận cái quần dài với áo vest hoặc là cái quần này mình vẫn bận cái áo ghi lê được hoặc là mình có thể bận với một số cái áo thể thao thời trang rồi lát nữa kỳ lân sẽ thay cái quần dài để mà bận với bộ vest này cho nó phù hợp hơn và một điều mà kỳ lăng chắc chắn rằng là tất cả những quý khách tất cả mọi người đã xem những clip của kỳ lăng trước đây thì sẽ thắc mắc để ý là cái bộ nút này sao vâng bộ nút áo này kỳ lăng đang sử dụng là bộ nút áo logo kỳ lăng luxury được làm từ được chế tác từ vàng nguyên khối ao 750 và đến full kim cương ở vòng tròn ngoài và bên trong là logo vương miện trên cổ tay áo thì sẽ có hai hàng hai bên là hai hàng nút bằng vàng nguyên khối AO750 và ở giữa có một viên kim cương tròn rất đẹp. Ở những clip trước thì Kỳ Lan đã nói về giá của bộ nút rồi. Đối với nút logo vương miện là trên 10 triệu đồng. Đối với à, nút có viên kim cương chủ ở giữa là 15 triệu đồng. Và đặc biệt đặc biệt trên cái áo vest này sẽ có một cái nút gài cho áo vest to tròn logo vương miện của Kỳ Lăng Luxury. Vòng tròn ngoài cũng được đính full kim cương. Mặt thắt lưng này cũng được làm từ vàng nguyên khối AO750 bằng trắng và vàng hồng kết hợp với nhau. Trên trong logo vương miện có 3 viên kim cương. Ba viên kim cương này là ba viên kim cương vuông đẹp rất đẹp mà Kỳ Lăng đã tuyển chọn. Trên đôi giày Kỳ Lăng đang sử dụng cũng vậy là hai logo vương miện trên hai chiếc giày và trong mỗi cái logo miệng có 3 viên kim cương vuông rất đẹp, được làm từ da cá sấu, nhập từ công ty chuyên thuộc da ở các nước ngoài. Và những cái uh, da cá sấu này là được công ty chuyên thuộc da cung cấp cho những cái đơn vị thời trang lớn trên thế giới và trong đó có Kỳ Lăng Luxury. Và trên khay này Kỳ Lăng đang để là cái quần dài. Ở đây chúng ta sẽ thấy rõ cái logo mà Kỳ Lăng nó theo lên, logo vương miện của Kỳ Lăng Luxury và cả trên áo sơ mi trắng mà Kỳ Lăng đang bận bên trong cũng vậy cũng có theo cái logo vàng logo vương miện Kỳ Lăng Luxury trên quần cũng vậy và bây giờ Kỳ Lăng sẽ tiến hành thay chiếc quần dài vào để tất cả quý khách tất cả mọi người xem được bộ đồ vest thực thụ đẹp như thế nào và đây Kỳ Lăng đã thay xong chiếc quần dài nguyên một bộ combo wow. quần dài áo sơ mi bên trong